giang lên giang vừa thôi nha ba không có giang lên vậy đâu à giang vậy khoe lòng nít thôi bt không chỉ đâu bạn ơi bt thì bạn ngồi sao kệ mẹ miễn tập ra thôi mỗi tay về để tiền nói chỉ có bt thol mới chỉ thôi đa phần nó sẽ đầu tư vô cục dumbbell anh ơi lên bài đi anh bài dài bài dài bài bài thoải mái bài nhức xương trầm luôn này xong tập bài đó về cái tay em giờ nó quay cái kêu cà rập cà rập anh tập vậy mới vô đấy vậy mới vô em cầm cục xà bông ở tay em rung bật bật bật bật bật vậy là mới đúng nha cái thằng mà đầu tư cái máy này á nó chỉ có hai loại người thôi một thằng quá ngu hai thằng quá đẳng cấp tao là người nào tự tụi bay nói đi trời ơi thôi đừng có tập máy tập máy không phải vô đâu tập tại với tao nè mới vô đâm cái đầu óc tập gym hồi thập thập kỷ trước mà không phải thập kỷ trước mà là ba thập kỷ trước Ê.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 nào thay thế nó được hết á đây là một cái ờ, cơ chế tập kêu là rise tiếng anh á mà dịch ra tiếng việt đó là gì đôi cánh tình yêu có bài hát luôn đó ba có bài hát đôi cánh tình yêu do anh Duy Nguyễn sáng tác thằng ca sĩ hát nghe à, <laughs> thì bài tập này nè nó khác hoàn toàn với bài fresh nó khác lắm bài rap là đẩy lên để bung cái cơ dai này cái này á banh ra banh banh rộng ra nó cắt cơ dai cạch cạch cạch cạch cạch nó sẽ những cái cọng mì tôm à nó sẽ như cái cọng mì tôm bài tập này bài cắt dai bao đã tập xong sụi dai luôn mang nhóm góc á phòng nghèo quá mấy bạn bởi bởi nghèo đi chung với cái khổ không có máy tập lên cầm cục dumbbell tập vậy nè à có hàng luôn hả bay bài để dumbbell xuống cho nữ đúng không đó không cái tầm cầm cục dumbbell má bậy bạ không nó thiệt luôn á bảo đảm với mấy em luôn á cái cuộc đời tập dumbbell á mà tụi em tập cái bài này vô đầu tiên không là tập đúng hết á tập bậy cơ mà tập về cũng sai nữa nè không đúng cơ khó lắm bài này kinh khó bây giờ muốn tập được bài này phải luyện cái bài này trước mình nói vậy thì mình mang tính mình nhiều hàng dumbbell quá nhưng mà thật sự với mấy em á dumbbell á nó khó tập lắm 99% dân tập rồi đó sai không à đó mà thậm chí anh Duy Nguyễn á Kim Chúa đó mà tập mà đâm beo mà tới lúc nặng á là mấy cái cuối phải hắt <laughs> nói còn bài tập để chuẩn từng cm nó đẹp từng cm mà đẹp như ông trinh vậy đó nhưng mà để tập bài này không phải là đơn giản cũng có những bạn tập sai nhiều lắm đó chỉ cho đừng nóng ngồi nói chung á tụi em ngồi trong gym nó phải dảnh cái mông ra trai trai gái cũng vậy đó ngồi cúm cúm cúm cúm ngồi nó không đúng quy tắc gamer mấy em đó, anh đi ngồi thằng thái không ngồi sang chụp cái hình coi bà cầm vô này cầm vô cái núng Thấy không cầm vô nè về sai nha về sai nha mày hồi nãy thằng đặt xì ke vô tập mấy này nó tập không êm nó thể cái sự với mày bảo kiếm mà đớt vô tay mày nhái bén như mày à. được nghĩ sao máy tập có con cục vô em tập cục ai cho tập kim ba đúng không nên bạn tập nhẹ chắc chắn là được rồi xuống ít nhất phải nhiêu đây nè 75 pound hiểu chưa bạn ngồi vậy là bạn bị sai hiểu không sai trọng tâm lực ở đâu lực ngay chỗ này nè nó truyền ở đâu truyền vô cuộc sống giờ đẩy kiếm nha nói nhiều lần rồi bt nó có chỉ đâu bạn ơi bt bạn ngồi sao kệ mẹ mỹ tập ra thôi mỗi tay về để tiền nó chỉ có bt thl mới chỉ thôi wow. rồi con thẳng tập gì nè mày mày muốn tập gì cũng đúng hết đó nhưng, nhưng mà nhìn nó hơi bựa thôi chim cánh cục xong đổi lên đây tao có quyền mày lật da tao tị gì được không được hết á thoải mái luôn bắn tay nhưng mà thấy ghét thôi nhớ bạn ngồi vậy bạn phải lắp cho được nha người bạn như nè hai cái tay nè nhìn hai cái tay với người với ngực tôi đi đó nhìn hai chân nữa tay phải vuốt ngay núm vú giang lên giang vừa thôi nha ba không có giang lên vậy đâu à giang vậy khoe lòng nít thôi thật sự luôn á mà nó cũng không vô nhiều mấy em mà căn bản nhìn thấy ghét cái thằng nít khom nhanh thì không tức cái thằng nó hôi nít thấy mẹ luôn dơ lên vậy nè cái phòng chạy hết biết luôn em nên ông cái biên độ tới đây được rồi tới đây nè cơ vai tới đây là cứ thích ok rồi đó tới đây cũng được nhưng mà đừng cao hơn nữa nè thở ra nè mấy cái cú nó mạnh nó nặng quá à, má sụi da trời ơi mỏi lắm chứ không phải giỡn đâu vô tập bài này đi mấy em nói chân bài thấp em có là tập á hiếm phòng nào đầu tư lắm ba biết không đây là cái máy xa xỉ tại vì sao tại vì mày đầu tư cái máy này mày phải có tiền mà thậm chí thằng có tiền nó cũng đầu tư nữa nó lôi mày lên tập cụm đung beo ngu đầu tư chi ba trên góc độ làm ăn nó phải là như vậy cái thằng mà đầu tư cái máy này á nó chỉ có hai loại người thôi một thằng quá ngu hai thằng quá đẳng cấp tao là người nào tự tụi bay nói đi đó để có cái máy này thứ nhất mấy em phải tốn chỗ chặt chỗ thứ hai tốn 80 triệu vậy thì tại sao tôi phải đầu tư cái máy này trong khi mấy em mới tập gym này nó biết mẹ đâu chỉ nó tập gì tập đó à đúng không mấy em đúng không mấy đồng chí mày mới đây tao nhồi sọ mày gì phải tập đó ok được tao chỉ mình lên tập cục này mà tập sai tập gãy tay kệ mẹ mày đâu phải tao đâu cùng lắm tao nói mày tập sai thôi đó đa phần nó sẽ đầu tư vô cục dumbbell anh hơi lên bài đi anh bài dài bài dài bài bài thoải mái bài nhức xương ở trong luôn này má đau cơ là đúng mà nhức xương là sai nha mấy ông nội thằng kia nhức xương về đó nó hỏi chủ phòng xong tập rồi đó về cái tay em giờ nó quay cái kêu cà rập cà rập anh nó quay cái kêu cà rập rập mà đụng tới nó nó thốn quá xong cái nói gì biết không nó xong rồi nói tập vậy mới vô đấy vậy mới vô em cầm cục xà bông ở tay em luôn bật bật bật bật bật cho nên là mới đúng nha đó, vậy đó mày cứ vậy không à nên nói thật với các đồng chí mấy đồng chí mà tới THOL quận 12 quận Tân quận nào cũng vậy nói về cái hệ máy là cái nhiều nhiều nhiều câu chuyện để kể rất là nhiều câu chuyện mà thậm chí á, mấy thằng tập lâu năm mà cái não đó gọi là não rồi não rồi gì cho ta kêu đổi chuyện gì quên <laughs> rồi mấy con nhỏ mà tối ngày nó quan niệm trinh tiết là số 1 đó mấy em kêu là gì là cái gì đó để đêm động phòng đêm hôn nhân cái gì gì đó phong kiến hả nope. à phải cổ lỗ sĩ đúng rồi cổ lỗ sĩ nói trời ơi thôi đừng có tập máy tập máy không có vô đâu tập tạ với tao nè mới vô <laughs> đừng cái đầu óc tập gym hồi thập thập kỷ trước mà không phải thập kỷ trước mà là ba thập kỷ trước đó. năm 1900 hồi đó mà giờ đồng viên còn ăn ức gà với hồng với hơi lòng trắng trứng đi thi đó mấy quan trọng tập cái máy nào à, nó nói vậy không à bởi cái máy này á nói chứ phải bia cho cái máy mà là cái gì mà nó độc mà nó lạ mà nó không có sự thay thế đó thì anh duy mới nhấn mạnh wow. chứ còn máy th loại thước cha gì máy cái máy mấy cái máy bình thường tôi làm cho xong cái đó thôi à nó vô đúng không cái này á nó hay hơn cục dumbbell rất là nhiều biết hay chỗ nào không cái cục đun beo bạn làm sao được như vậy bạn không có thể nào mà bạn có được cái sự chống chọi mày lên lên cho tao mà mẹ việt nam anh hùng ơi lên lên lên mày lên nổi không không có đứng beo mày sụm mày sụm luôn à đúng không đứng beo là phải tập nhiệt vô tập máu lửa vô không có nhây như này được đó nhưng mà khi mà mình tập gym mình ngay cái tốc độ á nó, nó có tác dụng hoàn toàn khác nha trải nghiệm đi mấy đồng chí mấy bạn nào thấy cái máy này lạ cũng thấy lạ nó dám vô chơi luôn mày thấy lạ có đâu biết gì đâu chơi nó vô khi thấy mắc cỡ ủa cái máy này nó không biết tập gì luôn á mà vô cái nó hỏi để sợ quê cái đó thôi thôi kệ mẹ tao lên tao tập kia các bạn có nằm trong nhóm này không các bạn trong phòng game mà thấy máy lạ quá bạn dám hỏi tại không có ai tập hết đó biết đâu tập nhiều quá mà nè lên Ah! sụi dai bây giờ không đâu bạn? bài tập này không chấn thương chắc chắn không gì chấn thương hết wow. những cái máy dòng máy 80 triệu không máy nào chấn thương hết khẳng định với đồng chí luôn các đồng chí tập gym có đồng chí có lộ trình đồng chí có giáo án bài bản này nọ kia hai tháng đầu tập cái gì người mập tập cái gì người ốm tập cái gì người chưa biết gì tập cái gì người có tinh thần thể thao tập cái gì mà người mê dâm dục tập cái gì chứ ba là cứ cấm đầu tập bậy tập bạ đây nhé đồng chí lên tạ ở cái máy này không có gì chỉnh hết á tại cái máy này là cái máy nó chỉ có ghế chỉnh thôi lùng với cao khác nhau à mà lùng cao khác nhau nhiều lắm nha mấy bạn muốn tập vô á thì các bạn phải để ghế cao để ghế cao nó khó tập hơn còn để ghế quá thấp là nó sai này thấp nhất rồi đủ để cao vậy đi đó đụng cái gì để giả mang hơn nhiều mới giỡn thôi nha bà đó nhưng mà nó bị nè đúng không này nó nó cao quá dễ tập cái mặt ra vậy nè nên để vừa vừa thôi chỉ chỉnh được mỗi cái chỗ này thôi à còn mấy chỗ kia nó cố định hết rồi nó theo một cái quỹ đạo sẵn là mở ra mở ra mở ra mở ra và tập ở bài này cố gắng tập từ 10 tới 12 tập nghỉ ít thôi đừng nói nhiều như duy nha vậy chẳng qua là duy làm video về chén cơm manh áo thôi thì phải nói chứ còn thôi tập nghiêm túc thì đừng nói đây là khối lượng 90 phao mình tập cái này nữa xong rồi lên cái 100 bao rồi mình dời dời đô nha các bạn đây là bài tập rất tốt cho cơ vai và là tập bài tập duy nhất không thể nào thay đổi được nó ăn hết nguyên cơ vai luôn toàn diện cả vai trước vai ngoài tất nhiên vai sau là xô nó kéo rồi rồi lên nha lửa một hai ba bốn 7 Ôi nhẹ quá mà 8 9 10 11 12 Thôi bị hố mà Nhẹ quá Diễn chưa phiêu Lên luôn 105 đi Thôi lên luôn 120 đi mấy em Chơi thắt túi đừng nghĩ nha Mình nói nó hơi tục chứ thiệt á Vai là nhóm cơ nó nhỏ Nó đầu tư vai, bạn đầu tư hai cơ chế là Một là fresh, hai là fries nó Fred đầu tư chừng 4 set Ride 3 set tới 4 set đủ bờ thì ở trong cái Fred đó đó mình Fred cái gì nó Fred chỉ có hai loại thôi một là ngang vậy hai là như vậy thôi chứ không có thủy gì nữa trơn trọi á còn lúc đó thằng nào ngựa thì múa đâu quạt no này nọ kia <laughs> cũng được để bữa nào múa đó còn rai thì hoặc đâm beo hoặc là cây bồ hoặc là cái này thì chỉ có quyền thoại nhất vẫn là đâm beo tại vì sao tại vì đâm beo là phòng nào cũng có tập nhiều thành quyền thoại thôi còn cái này đâu phải phòng nào cũng có đâu chắc cú luôn á mấy bạn thử comment dưới video cái phòng mà có máy này không comment thực tế đi các bạn biết thôi vô 120 bao wow. thấm rồi đó thấm rồi đó thấm rồi đó thấm thấm thấm thấm thấm lại lại lại lại Yeah. vàng ăn vàng á con vàng phát nổi rồi à. phê quá mấy em lên 35 luôn đi 135 bao nó là nước mắt nước mắt đã rơi phía sau hào quang sân khấu 135 nặng lắm đó em em tưởng tượng coi bài này mấy mấy bạn ngoài bắc á, dùng cái chữ là bay dai đó bay dai anh gì có tập bay dai không Bay dai à, 135 bao 130 chia 2 65 khoảng hơn 60 kg hơn 60 kg Ồ nó mỏi lắm rồi đó mấy em hồi nó nhức nó, nó cứng nhắc luôn rồi đó hồi ôi bài bài rai chứ nó giả man lắm bởi vì anh nói là mấy em đừng có sai lầm khi mà em đánh giá rai nó Tourette anh đã làm một cái video cách đây 2 năm rồi không có khái niệm đó không có khái niệm là rest nó hơn vai wow. tầm bậy hai cái này nó ngang nhau đó chẳng qua là tụi em fry chưa tốt tụi em fry nó còn theo cái lớp mòn cổ hủ á mà trong khi á, xét về bình diện chung á cái bài ride nó lợi hơn bài red rất nhiều ở chỗ các bạn không bị chấn thương còn bài bài press á bạn luôn đối diện với cái chấn thương nó rủi ro còn ride không bao giờ chấn thương ride rất an toàn người nào tập được giờ ráng bốn cái thì cho nặng lắm á em nè lên nó không ra luôn không ôi má nó nặng cái cuối nghỉ nha lên lầu kéo chuột nha mấy em ngày cài 4 vlog kiếm tiền đủ rồi cái hệ thơ hệ máy uh, ờ, 80 triệu đó ở đằng ờ, trước này có cái gương nữa tác dụng của gương này á, là để cho các bạn nhìn vô gương bà đánh bại chính mình chiến thắng nó chiến thắng nó Duy Nguyễn là cái thằng ngạo khí đập nó win nó tưởng tượng tạ là nó đi chơi điểm quá tốt cắt nghỉ hay là các bạn trên cái máy trên kia cũng 80 triệu luôn nhớ hãy tập bài rise theo